Xin chào mọi người, mình là Kim Lê, hiện là giám đốc điều hành, cũng là người sáng lập ra trà giảng cân hương chanh. À, nhiều chị em có hỏi Kim là lý do tại sao mà Kim đam mê giảm cân đến như vậy. À, sau sinh thì Kim cũng là người rất là béo và Kim cảm thấy rất là mất tự tin vô cùng. Nên là khi mà Kim sinh xong là Kim quyết định sẽ gì ạ à, đưa cái trà giảm cân này ra thị trường để giờ giúp cho chị em tự tin hơn. Cũng giống như là những chị em nào ngoài cái tự tin rồi thì chúng ta sẽ có à, rất là nhiều điều kiện để chúng ta kiếm theo từ thu nhập từ trà giảm cân hương chanh. Và Kim hy vọng rằng à, À, Kim sẽ là người phụ nữ đi đầu trong vấn đề giúp chị em à, tạo nên một cái hình ảnh đẹp hơn à, một người phụ nữ tự tin hơn đến với gia đình và ngoài xã hội cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn luôn tin tưởng trà giảm cân hương chanh và Kim xin hứa sẽ cố gắng lan tỏa sản phẩm nhiều hơn tới chị em bỉm sữa và sẽ đồng hành cùng với chị em đã đã tin tưởng Kim và đã là đối tác của bên công ty Kim bảo vệ quyền lợi cũng giống như là nguồn thu nhập tới chị em mình cảm ơn mọi người đã đến với hương chanh